đó đây nè đây nè đây nè đây, đây còn đủ không Thanks.

anh ờ, nhúc cái đám chà đó cá chạy ra có hồi nãy đâu có chết gì vậy